Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam à, tuần cuối cùng của tháng 7 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết, tuần qua à, là một tuần giảm giá khá mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam à, với phiên đóng cửa tuần giảm 27 điểm của VN Index. À, trong phiên thì đã có thời điểm VN Index giảm 40 điểm trước khi đóng cửa tuần là giảm 27,59 điểm. Đây là một mức giảm rất là lớn và cũng uh, khá là bất ngờ. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu được bởi vì là trước đó quá trình tích lũy của VN rất nhiều lần tôi vẫn khẳng định quý vị thời điểm này không phải là thời điểm để mua. Thời điểm chúng ta chỉ canh chốt hết hàng rồi đứng ra ngoài thôi. Và thực tế thì chúng ta chờ đợi những cái nhịp giảm thị trường sẽ mạnh hơn, sâu hơn và dài hơn trong tương lai chứ nó không chỉ là một phiên cuối tuần. Phiên cuối tuần thực ra là nó là cái ảnh hưởng nhất thời của tin thôi. Như chúng ta biết thì hôm đó là chúng ta có ca lây nhiễm cộng đồng ở Đà Nẵng và đến hai ngày cuối tuần thì Đà Nẵng đã tái lập biện pháp là giãn cách xã hội 15 ngày, 2 tuần. Đó. Chúng ta có thể nhìn thấy đường phố Đà Nẵng lại trở lại như xưa, vắng vẻ. Có thể nói cái uh, người dân Việt Nam của chúng ta ý thức rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có một ca nhiễm thôi mà đã lấy đi của thị trường chứng khoán của chúng ta phản ứng tức thời luôn lấy đi rất là nhiều điểm lấy đi hơn 3% trăm của toàn bộ thị trường vốn hóa không như Mỹ đúng không ạ chúng ta biết Mỹ thì số ca tử vong la liệt ở Việt Nam chưa có một ca nào tử vong quý vị nhé Mỹ thì trăm 150.000 ca tử vong 4,3 triệu người nhiễm bệnh nhưng mà mọi thứ đối với người dân Mỹ vẫn rất là lạc quan vẫn là bùng nổ thị trường vẫn loanh quanh vùng đỉnh thật sự là Ờ, người dân Mỹ vẫn còn ờ, biểu tình và chống đối việc đeo khẩu trang thực sự là họ văn minh ở đâu không biết riêng đợt chống dịch covid này thì người dân Mỹ thật sự là một trong những đất nước kém văn minh nhất còn chúng ta thì là một trong đất nước có thể gọi là văn minh nhất xét về cái phương diện là chống dịch covid chỉ cần xuất hiện một dấu hiệu một ca nhiễm bệnh nào đó thì người dân Việt Nam là nhanh chóng là tháo chạy Đấy chúng ta phản ứng rất nhạy cảm với tin có thể nói cái tin này là cộng hưởng của chuỗi những chuỗi ngày mà thị trường đi ngang Đấy, hết động lực tăng nhưng cũng chưa có tin tức để giảm Đấy, cái ờ, ca nhiễm bệnh covid của đà nẵng cuối tuần nó chỉ là cái mồi lửa để nó thổi bùng lên cái việc chốt lời của nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường thôi bây giờ chúng ta sẽ điểm qua chứng khoán thế giới một chút đặc biệt là chứng khoán mỹ để chúng ta biết là thị trường đang ở trạng thái như nào đây chứng khoán Mỹ đây chúng ta có thể nhìn thấy là chứng khoán Mỹ thì vẫn đang loanh quanh ở vùng đỉnh đúng không 27.000 hiện nay đóng cửa vẫn 26.400 nhưng mà rất nhiều dấu hiệu đã cho thấy chứng khoán Mỹ đang mấp mé à, chen giảm quý vị nhé RSI thì đã tiến về 52 rồi gần xuống cắt 50 rồi cắt 50 thể hiện giảm MACD cũng đang có dấu hiệu cắt xuống đường tín hiệu để đi xuống đây là lần thứ hai nếu cắt xuống lần này thì rất có thể nó là nhịp xuống mạnh nhưng không phải là xuống đơn giản nữa thực ta ra chúng ta vẫn phải chờ đợi khi nào chứng khoán Mỹ mà chưa thoát khỏi cái chen giảm thì chúng ta chưa khẳng định được đây chúng ta nhìn thấy chứng khoán Mỹ có một cái chen hỗ trợ rất lâu à, tuần tới chứng khoán Mỹ cần vượt qua 26.000 nó thế chính thức vào Dow chen còn chưa vượt qua thì chưa nói lên được điều gì về tương tức thì diễn biến dịch bệnh thì chúng ta không cần nói rồi nó vẫn đang ngày một tệ trước kia thì chúng ta cần 5 tháng mới có 10 triệu người bị nhiễm bệnh bây giờ thì chúng ta chỉ cần 4 ngày có 1 triệu người như vậy chúng ta chỉ cần một tháng rưỡi chúng ta sẽ có 10 triệu người nhiễm bệnh số ca nhiễm bệnh hiện nay đang tăng rất khủng khiếp chúng ta biết đợt đỉnh cao của tháng 4 là số ca nhiễm bệnh chỉ có 98.000 ca còn bây giờ khi việc 230.000 250.000 một phiên là bình thường đấy số người chết thì chúng ta vượt quá nửa triệu rất là nhiều rồi có lẽ chúng ta sẽ sớm chạm ờ, mốc 1 triệu thôi bây giờ chúng ta đếm ngược xem là bao nhiêu ngày nữa thì sẽ có 1 triệu người trên tử vong có lẽ là như vậy nó sẽ phù hợp hơn chứ còn số ca nhiễm bệnh và số người chết thì là đương nhiên là rất nhiều và càng ngày càng nhiều cái này chúng ta không có gì phải tranh luận đâu. dịch bệnh đang diễn biến vẫn rất là tệ đặc biệt là ở các nước ờ, phòng chống dịch kém ví dụ như Brazil này ờ, Hoa Kỳ này rồi Peru này rất nhiều nước à, chủ quan Việt Nam chúng ta vẫn rất tốt quý vị lưu ý nhá Việt Nam thì chưa có một ca nào tử vong cả đấy chúng ta có 420 ca nhiễm 365 ca khỏi rồi hơn 90% số người nhiễm bệnh khỏi bệnh ở Việt Nam đây là một nỗ lực rất là tốt có thể đánh giá như vậy và có thể thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là đang phản ánh nó quá đà với cái tình hình dịch bệnh xét dữ độ phân tích kỹ thuật thì tuần sau có lẽ là tuần sẽ xác nhận xuống mạnh của Dow Jones thôi có tin tức gì nó sẽ hỗ trợ cho chen xuống tuần sau thì tuần sau chúng ta đặc biệt lưu ý nhé à, tin tức trải đều trong tuần ngày thứ hai thì có tin tức về à, niềm tin tiêu dùng à, của Mỹ à, doanh số bán lẻ à, đơn đặt hàng hóa lâu bền ngày thứ ờ, đặc biệt là vào ngày thứ tư nhé à, ờ, ngày thứ ba thì chúng ta có là uh, doanh số bán nhà cũ dự trữ dầu thô ngày thứ tư ngày thứ năm dạng sáng ngày thứ năm thì chúng ta có cuộc họp FOMC đó và FOMC họp báo đến tối ngày thứ năm thì chúng ta có GDP sơ bộ và có thể nói là còn đến ngày thứ sáu chúng ta có PMI Chicago và niềm tin tiêu dùng có thể nói trong tuần là các thông tin giải đều nhưng mạnh nhất nó sẽ rơi vào là đêm thứ tư ngày thứ năm. Đấy, đêm thứ tư thì dạng sáng thì có FOMC họp và lãi suất công bố lãi suất cũng như chính sách của FOMC họp báo. Còn và tối hôm đó thì có GDP sơ bộ của Mỹ. GDP của Mỹ thôi thôi không phải bàn nữa, Mỹ đóng cửa cả 3 tháng nay rồi. Chúng ta biết là Việt Nam chỉ đóng cửa có 3 tuần thôi. Giãn cách xã hội 3 tuần thì GDP Việt Nam giảm từ hơn 6% xuống 0,36%. Mỹ đóng cửa cả 3 tháng này thì có lẽ GDP của Mỹ bây giờ chúng ta chỉ chờ số liệu cuối cùng công bố là âm bao nhiêu phần trăm thôi. Theo giới chuyên gia dự đoán thì đang tầm 30%. Có những luồng ý kiến thì cho rằng Mỹ sẽ âm 40%. Con số thực tế cuối cùng thì chúng ta chờ đợi xem nhé. Hiện nay thì thay đổi giới chuyên gia đang dự đoán là vào khoảng âm 35%. Quý 1 Mỹ chưa giãn cách xã hội đã âm 5% rồi. Thì chúng ta chờ đợi xem quý 2 Mỹ sẽ âm bao nhiêu phần trăm. Mỹ chắc chắn sẽ tiếp bước các nền kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, ờ, Singapore ờ, chính thức bước vào suy thoái khi có hai quý âm liên tục và cũng tương tự như EU thôi. Ờ, EU sẽ sớm công bố thôi. Có thể nói tuần tới sẽ là một tuần thông tin rất là mạnh và rất có thể là sẽ có xáo trộn vào vì nó cũng là cuối tuần và cuối tháng sẽ có xáo trộn, có biến động lớn. Quý vị giao dịch tuần tới hết sức cẩn thận nhé. Còn xét dựa độ phân tích kỹ thuật thì chứng khoán Mỹ nhiều khả năng là sẽ biến động theo chiều hướng bất lợi, tức là sẽ có một đợt breakout và chen thôi. Do vậy chúng ta hết sức lưu ý, nó phù hợp thôi, không có lý do gì mà chứng khoán Mỹ, đặc biệt là chỉ số Nasdaq. Ờ, nền kinh tế thì đóng cửa từ đầu năm đến giờ, Nasdaq thì vượt đỉnh, vượt đỉnh rất sâu quý ạ, vượt đỉnh đến 15%. Ờ, Đấy khi nền kinh tế mà phát triển tốt thì chỉ số chứng khoán vượt đỉnh cái này là điều kiện bình thường nhưng mà khi nền kinh tế đang xác nhận khủng hoảng chưa kể quý này âm GDP đến 35% mà nó đã tăng vượt đỉnh 15% cứ như là nước Mỹ vừa lập được cái lịch kỳ tích gì ạ tôi cũng không hiểu luôn không hiểu là nước Mỹ lập kỳ tích gì chả nhẽ lập kỳ tích vì nước Mỹ là nước ừ, có số người nhiễm bệnh số 1 thế giới và có số người chết nhiều số 1 thế giới từ khi tôi biết về thị trường tài chính giờ tôi chưa bao giờ thấy mạng của người Mỹ lại rẻ rúm như hiện nay thật sự là người Mỹ chết 150.000 người rồi coi số người chết ừ, như không có luôn Đấy. có lẽ mạng người Việt Nam chúng ta mới quý đúng không chúng ta chưa có một người nào chết mà đất nước chúng ta khi nói có dịch phong tỏa cái tất cả mọi người chấp hành rất là nghiêm Mỹ đây chết đến 149.000 người bằng hơn cả huyện người rồi chả nhé phải đợi chết đến triệu người bằng một tỉnh của chúng ta thì lúc đó mới lo lắng tôi cũng không hiểu luôn có thể nói là mạng người Mỹ giờ cực kỳ rẻ nó rẻ rẻ chỉ như cái thể hiện là số người chết rất nhiều mà không ai thèm lo lắng cả cái này nó thể hiện rất rõ rồi thôi Mỹ thì chúng ta kệ người Mỹ thôi nhá chúng ta quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam thôi à, Mỹ thì với những phân tích vừa trên thì cá nhân tôi đánh giá tuần tới Mỹ là một tuần khá là xấu nhiều khả năng các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ đau và đau khá mạnh nhưng không đau bình thường đâu Đấy. còn đối với chứng khoán Việt Nam thì sao tuần qua đã báo hiệu tất cả các chỉ báo kỹ thuật đã chỉ báo VN-Index của chúng ta sẽ tiếp tục giảm giảm trong tuần tới do vậy chúng ta cũng không cần bàn nhiều có lẽ là chen là tiếp tục thôi các mốc hướng đến của VN-Index khả năng là sẽ hướng đến vùng 800 xa hơn là 760 nhé nói chung là thời điểm này thì cả giảm chúng ta cũng không mua quý vị cứ nghe tôi hay đứng ngoài đi còn lâu đây đến vùng chúng ta mua nhá chúng ta hãy cố gắng giữ cái thành quả mà chúng ta đã đạt được ngày chúng ta bắt đáy sáu trăm rưỡi này cố gắng giữ tiền nhá cơ hội kiếm tiền rất nhiều chúng ta không phải vội chúng ta đã ăn 57% trong 3 tháng rồi giờ cũng không còn gì để la liếm nữa có lẽ nên né ra bảo toàn vốn chờ đợi cơ hội chờ đợi khi nào xác chết à, nổi lành bành rẻ mọi người tranh nhau bán sell hợp thì chúng ta mua thời điểm này chưa phải lúc cá nhân tôi đánh giá thị trường sẽ còn đao chen cho đến quý 1 cơ nên quý vị có đánh sóng hồi hết sức cẩn thận cẩn thận bắt dao rơi gáy tay đối với vn i 30 thì cũng tương tự vn i index thôi các chỉ báo kỹ thuật đã chỉ báo đao hết rồi bây giờ cái mốc ờ, uh, 760 này chắc chắn sẽ phá thôi sớm hay muộn thôi đấy thị trường sẽ hướng đến vùng 740 xa hơn là 706 nhá. Đối với chỉ số chứng khoán phái sinh thì cũng tương tự như VN-Index và phần Y30 thôi. Mốc tiếp theo hiện nay đang 765, mốc tiếp theo sẽ hướng đến vốc 750 xa hơn là 730 và có lẽ xa nữa thì nó sẽ rơi vào 680. Có lẽ chúng ta chờ đợi thôi. Tất cả đều ở trạng thái xuống thôi phái sinh chúng ta cũng chỉ canh hồi lên là bán xuống nhé tuyệt đối không mua lên chúng ta sẽ xét qua một số má cổ phiếu chủ chốt thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tuần qua thì chúng ta nhìn thấy rồi phiên cuối tuần toàn bộ ánh lửa rồi rực sáng luôn không có một mã nào là tham chiếu chứ không nói đến là xanh nữa Đó, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ nét luôn lực bán rất là mạnh mẽ của thị trường giá trị giao dịch tăng đột biến trong nhóm vn e i 30 thể hiện cái áp lực bán đang rất là quyết liệt, mạnh mẽ. Do vậy chúng ta hết sức lưu ý, phải hết sức bình tĩnh ở thời điểm này nhá. Không được manh động, tuyệt đối không manh động. Manh động là chúng ta sẽ ăn gạch ngay. Chúng ta sẽ xét một số cổ phiếu chủ chốt. Vinamilk, Vinamilk thì cũng đang báo chen xuống rồi. Hiện nay vùng 110 sẽ cầm cự được một chút nhưng mà chắc là sẽ không cầm máu được lâu ít nhất VNView sẽ về vùng giá 9x nên chúng ta hết sức lưu ý không nên tham gia bắt đáy bắt đỉnh gì hết thời điểm này đối với họ nhà VIX thì VHM báo xuống rồi VHM chắc sẽ sớm về 70 thậm chí là cán vùng 63 thôi VIX thì có lẽ cũng tương tự như VHM thôi tín hiệu báo xuống của VIX yếu nhá nhưng mà có lẽ VIX cũng sẽ không trụ lâu được ở vùng giá 88 đâu VIX sẽ sớm rời ra vùng giá 8x thôi VRE VRE thì lại ngược chiều hai người anh em nhà nó nhá hiện nay nó lại đang khá cứng cáp ở vùng giá 28 tôi cũng không hiểu là động lực gì đưa VRE đi lên nhưng VRE thì lại vẫn đang cho tín hiệu tích cực có lẽ chúng ta cũng nên đứng tránh ra thôi tránh voi không xấu vặt nào trong một họ có ba ông thì hai ông báo xấu rồi một ông này chắc là đi sau thôi đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng nhóm chiếm vốn hóa lớn nhất thị trường hiện nay Vietcombank tín hiệu Vietcombank thì nhấp nháy tín hiệu xuống nhưng chưa rõ ràng nhé có lẽ Vietcombank sẽ sớm thôi khi phá 80 thì sẽ tụt dốc không phanh về 70 thôi BIDV tín hiệu xuống khá là rõ rồi à, mốc 38 có lẽ sẽ không cầm cự được lâu BIDV sẽ sớm về 34 và xa hơn là 30 thôi Đấy, quý vị cầm BIV tôi khuyến nghị chốt hết vùng 42, 44 rồi. Không có gì phải nghĩ nữa cả. Giờ ngồi ngoài xem thôi. Đối với CTG cũng vậy thôi. Tín hiệu xuống đã rõ rồi. CTG trước hết thử thách vùng 21 năm. Xa hơn là 20 và xa nữa là 18. Không có gì phải bàn cả. VB Bank tương tự như hai các cổ phiếu bank khác thôi tín hiệu xuống khá rõ nét có lẽ đầu tiên sẽ là mốc 20 nhưng có lẽ 20 không trụ được đâu 18 và xa hơn là 16 thôi TCB cũng vậy thôi Techcombank không có gì khá hơn đồng đội mốc 19 sẽ sớm bị phá qua à, 17 và thậm chí là 16 sẽ với gọi STB có lẽ việc STB cầm cự được ở vùng giá 12 lên đo lại đỉnh 12 năm một lần nữa đấy là thành công của STB rồi đo lại đỉnh trước Covid còn bây giờ STB sẽ cầm cự ở vùng giá 10.5 khi phá qua 10.5 STB sẽ sớm tìm về vùng 9.8 xa hơn là vùng giá 9 đối với HDB ngân hàng nhà thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tương tự những người anh em thôi ra tín hiệu xấu xuống hết rồi bây giờ vấn đề chỉ là xuống đến đâu thôi Đấy. mốc 25 sẽ không trụ được lâu đâu có lẽ 22 hay xa hơn là 20 thì chúng ta chờ đợi thôi nhé nhóm cổ phiếu ngân hàng thì hầu hết tín hiệu xấu hết rồi chúng ta tránh thôi đối với các cổ phiếu ờ, blue chip khác riêng lẻ ví dụ như Hòa Phát Hòa Phát cho tín hiệu xuống rồi nhá. Có lẽ Hòa Phát rất là thành công khi đứng ở vùng giá 29 rồi. Hiện nay 268, Hòa Phát sẽ sớm đi xuống. Một khi Hòa Phát bứt qua 25 lúc đó chính thức đao chen mạnh. MSN thì tiếp tục đi xuống rồi. Sau nhịp hồi từ 46 lên 64 khá thành công. Có lẽ MSN sẽ lại sớm tìm về 46 thôi. VGC đã báo xuống rồi có lẽ việc VGC đứng được trên 100 ở cái thời điểm là hãng hàng không khó khăn đó đã là kỳ tích rồi các hãng không thế giới thì đang tranh nhau nộp đơn phá sản cơ hàng không Việt Nam có lẽ đang quá tự tin việc HVN chỉ đủ tiền uh, tồn tại đến tháng 8 và cần nhà nước cứu trợ nửa tỷ đô mà giá HVN giữ được 24 thật sự là kỳ tích luôn đặc biệt trước đó có những bạn mà đu đỉnh HVN30 thì tôi bó tay một hãng hàng không đang sống bằng cách là đợi cứu trợ gần như đang thở oxy mà chúng ta định giá ở giá 30 quá là ảo diệu tôi cũng thua rồi các bạn sẽ phải trả giá thì thôi đối với nhóm cổ phiếu ờ, chứng khoán SSI thật sự SSI liên tục bơm tim tốt lợi nhuận cao rồi thì uh, chia cổ tức liên tục trong 2 tháng chia cổ tức rất là nhiều à, trong 3 tháng hai tháng liên tục tháng 5 và tháng 7 đều chia cổ tức một đợt thì chia cổ tức bằng uh, cổ phiếu 16% một đợt chia tiền mặt 1.000 đồng 10% nhưng giá SSI không ngóc đầu dậy nổi có lẽ là SSI cũng đã nhấp nháy cái tín hiệu bờ xuống rồi Đó. SRI thì chúng ta bán hết rồi không có gì để lăn tăn nữa cả giờ chúng ta ngồi ngoài xem thôi mặc dù SRI cá nhân tôi đánh giá SRI định giá ở vùng giá 14 15 là khá thấp nhưng mà theo tôi thì cơ hội mua chưa phải lúc nhé có thể lên nhưng mà thôi chúng ta không phải lúc đến giờ này không phải là giờ định giá tốt hay xấu cao hay thấp nữa cả ngược dòng thì tôi không thích bơi ngược HCM thì xấu hơn SI rất nhiều nhá. HCM khi phục hồi phục hồi mạnh hơn SI rất nhiều cùng vùng giá 11 thôi HCM phục hồi lên tận 21 cổ tức cổ teo thì chia được một ít nhưng bây giờ vẫn đứng được 17 thế là quá cao rồi đối với HCM rồi không có gì phải ân hận khi xuống nữa HCM mà xuống 15 thậm chí xuống 13 là không có gì phải ân hận có thể lại về bằng giá SI cũng không có gì ân hận chứng khoán bản Việt chứng khoán bản Việt cũng vậy tín hiệu xuống thì yếu hơn HCM nhưng có lẽ cũng chung cảnh ngộ thôi cùng anh em vượt qua 20 chắc sẽ tìm về 17 thôi cái này sẽ sớm thôi đối một số cổ phiếu riêng lẻ khác ví dụ như Bảo Việt Tổng BVH BVH thì chắc chảy xuống rồi chúng ta không có gì phải bàn Đấy, vượt qua 43 thì BVH sẽ sớm tìm về 39 thậm chí là 33 thôi chúng ta nên đứng tránh ra nhé tự chung lại các mã cổ phiếu lớn trong nhóm vn i30 hầu hết là đi xuống rồi còn có thể có những má nó sẽ ngược chiều nhưng cá nhân tôi không đánh giá cao tự chung lại thị trường tuần sau đều là xuống đấy một số mã cổ phiếu khác ví dụ như MVKG ngôi sao hoa hậu cũng ra thế xuống rồi quý vị nhá có lẽ MVKM vượt qua 79 này sẽ rơi tụt dốc khá nhanh thôi Đấy, tìm về 7x thậm chí là 6x cũng không dừng PNG thì kết quả kinh doanh tụt rất sâu đúng không giá còn chưa tụt tương xứng cơ các chỉ báo báo xuống hết rồi vượt qua vùng 55 này thì PNG chắc sẽ về vùng 4x thôi có lẽ sâu hơn 4x cũng không chừng tiêu chung lại toàn bộ Ờ, thị trường cả Việt Nam lẫn thế giới đều cho tín hiệu kỹ thuật báo xuống và báo xấu trong tuần sau. Do vậy quý vị kiên nhẫn tiếp tục cầm tiền chờ đợi nha. Còn đối với phái sinh thì có lẽ quý vị nên canh nếu có nhịp điều chỉnh lên chúng ta bán. Tuyệt đối không mua canh mua quý vị nhé. Hạn chế tối đa cho tôi. Thị trường mới ở đầu giai đoạn xuống thôi. Thị trường sẽ còn rất dài theo tôi. Sớm nhất chúng ta cũng phải chờ đợi cái đáy 6 rưỡi rồi tính nhá. Hiện nay thị trường vẫn đang 800 829 vẫn còn quá cao Chúng ta không có gì phải vội vàng cả Chúng ta hết sức bình tĩnh nhá Cơ hội còn rất nhiều Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công